Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh uh, tiếng soi kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá này nhá. Thì uh, uh, anh em vào cái kênh tiếng soi kèo này, anh em uh, uh, sẽ tìm vào cái chỗ mà phần kênh, đấy anh em bấm vào cái phần kênh cái chữ cộng đồng cho tránh với kế bên giới thiệu này anh em bấm vào. Anh em sẽ thấy được cái kênh tiếng bóng đá thì cái kênh tiếng bóng đá này là cái kênh mà tiếng mới lập nha anh em. Đấy thì cái kênh này do mới lập nên chưa có được nhiều cái đề xuất từ uh, uh, kênh YouTube ấy nên anh em có thể gõ cái mã là uh, tiếng bóng đá 68 anh em cứ uh, đây anh em có thể gõ liên tiếp như vậy cho tiếng nha tiếng bóng đá 68 đấy thì uh, nó sẽ ra cái kênh tiếng bóng đá này đây là cái cách thứ nhất còn cái cách thứ hai là anh em vào trực tiếp cái kênh uh, tiếng soi kèo đây anh em vào trực tiếp cái kênh uh, uh, tiếng soi kèo đấy anh em cứ tìm tiếng số kèo là sẽ ra anh em bấm vào và anh em bấm vào cái chữ phần kênh là sẽ thấy cái kênh tiếng bóng đá mới lập của tiếng nha đấy thì cái kênh này tiến sẽ nhận định và lên thêm nhiều video cho anh em uh, tham khảo cũng như đưa ra những cái tỷ, tỷ lệ kèo chuẩn hơn để cho anh em uh, vào để kiếm cơm gạo trên cái trang này đấy <coughs> thì anh em nhớ này riêng ngày uh, uh, khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai có nghĩa là tối ngày 13 tháng 3 này cũng như là rạng sáng ngày 14 tháng 3 là sẽ có uh, hai cái trận đấu được uh, xem là uh, tại các giải đấu lớn đầu tiên là cái trận đấu giữa Real Na với Atletico Madrid thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 ờ, giờ khuya hôm nay thì trận đấu này Tiến đã lên xong cho anh em video ở cái kênh ờ, Tiến bóng đá đấy thì anh em có thể vào để tham khảo cái mã kèo trong cái cuộc đối đầu này ok cho anh em còn về uh, trong cái video này Tiến sẽ tiếp tục nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu nhưng mà đó chính là trận đấu tại Serie A đây cái trận đấu thuộc vòng 26 Serie A trận đấu giữa AC Milan với Salernitana thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 ờ, giờ 45 phút hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai à, được diễn ra trước 15 phút so với cái trận của cái thằng à, so với cái uh, trước 15 phút so với cái trận của thằng uh, Atletico mà tiến vừa cho anh em xem này đấy thì <clears throat> trước khi mà nhận định phân tích về cái trận đấu này ấy thì tiến có đôi lời muốn chia sẻ với các anh em uh, cũng như những anh em đã biết ấy thì tiến uh, chia sẻ những cái mã kèo lên kênh youtube chủ yếu chỉ để cho anh em tham khảo thôi và những cái mã kèo mà tiến chia sẻ lên trên youtube cho anh em là là thường đó là à, nhận định cũng như là phân tích cái trận đấu đấu đó rất là sớm nên à, à, trước khi cái giờ bóng lăn tầm 30 phút đến một tiếng thì chắc chắn là nhiều mã kèo nó sẽ thay đổi anh em cũng như cái tình hình lực lượng ra sân của các đội nó sẽ có sự thay đổi rất là nhiều đấy cho nên <coughs> nếu mà anh em muốn lấy được cái mã kèo chuẩn kèo vip hơn thì anh em cứ vào nhóm của tiến để uh, uh, có thể nhận được những cái mã, mã kèo chuẩn này cũng như là mã kèo vip nhất đấy thì những cái mã kèo mà tiến đẩy lên trên nhóm cho anh em sẽ trước giờ bóng lăn tầm 30 phút đến cho đến một tiếng đó thì lúc đó sẽ có những cái thông tin nó đầy đủ hơn cũng như chính xác hơn về cầu thủ này cũng như là à, đội hình ra sân cũng như về về cái chất lượng đội hình của hai đội rồi có cầu thủ nào rồi không có cầu thủ nào đấy cái lúc đó biến được những cái thông tin chính xác thì tiến mới à, à, có thể sôi kỹ cái trận đấu đó và đẩy lên những cái mắc kèo mà mà chuẩn với tỷ lệ ăn cao cho anh em theo còn nếu mà anh em chơi banh bóng mà theo cái kiểu mà chỉ thấy độ mạnh với độ yếu thấy độ mạnh là theo rồi rồi ờ, không cần quan tâm cái tỷ lệ kèo nó ra như thế nào đó anh em chơi theo kiểu đó thì sẽ chơi theo kiểu mà hên xui may rủi thôi bóng đá là không nói trước điều gì điều gì đó anh em chứ không phải là cái độ mạnh là sẽ thắng đâu đó anh em chơi là phải biết ở điểm đó chơi là phải biết phân tích trận đấu rồi biết được cái thông tin lực lượng của hai đội thì cái tỷ lệ thắng nó mới cao còn chơi theo cái kiểu Hansu May Gũi chỉ thích đội thắng độ mạnh là vào độ mạnh là vào đấy thì chơi cái kiểu đó thì thì rất là dễ vỡ nợ nha anh em đấy thì tiến cũng à, xin nhắc lại với nhiều anh em à, cũng có khi hỏi tiến là vào nhóm có cần thu lọc phí gì không và nhóm anh có tốn phí không rồi à, các mã kèo anh đưa cho ga có chuẩn không thì nói thật với anh em chứ tiến cũng như anh em thôi đấy nhưng mà ở hơn một cái là tiến đó am hiểu về bóng đá này cũng như là uh, trước khi mà đưa lên cái mã kèo cho anh em tham khảo cũng như là đưa mã kèo chuẩn lên trên nhóm thì tất nhiên là tiến sẽ sâu rất là kỹ về các cái mã kèo đó cũng như về chất lượng đội hình các cầu thủ đấy thiếu ai có ai chơi với đội hình nào công hay thủ lúc đó tiến mới à, ờ, sôi thật là kỹ và đẩy các mã kèo chuẩn lên cho anh em theo chuẩn ở đây có nghĩa là tỷ lệ ăn cao hơn em chứ không phải cái mã kèo nào cũng chắc chắn ăn trăm phần trăm đâu cái này là tiếng nó chia sẻ thật lòng với anh em nha đấy còn những anh em nào mà thật sự đang thua tha đang thua, thua tha hay là đang uh, à, vỡ nợ rồi đang xa bờ mà muốn thật sự muốn đi cùng tiến ở chặng đường dài phía trước thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc cái telegram tiến có để phía dưới góc màn hình trong cái video này đó thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm với hai cái điều kiện mà tiến đưa ra cho anh em vào nhóm tiến thì chắc chắn 100% là miễn phí nhưng mà sẽ có hai cái điều kiện mà tiến đưa ra thứ nhất là anh em phải có số vốn uh, ít nhất là từ một củ hai củ trở lên đấy ít nhất là từ một củ trở lên nói thẳng là như vậy nha anh em thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến đấy thì với số vốn một hay cũ tiến mới có thể chia kèo cũng như là à, cho anh em dặn lại các mã kèo khác như mã kèo tỷ số kèo gung các kiểu này nọ để cho anh em à, hạn chế cái việc mà thô lỗ này và sẽ có lãi trong các trận đấu mà anh em đã đầu tư đấy còn với vài trăm mà anh em cứ đòi vào nhóm sinh rồi anh em lấy kèo đánh bên ngoài qua thầu qua cò cũng như là là đòi à, vài trăm ăn lên vài củ vài chục củ thì cái chuyện đó nói thẳng là không bao giờ xảy ra đâu anh em tốt nhất là anh em để cái số tiền đó anh em ở lại anh em mà ăn uống uống cà phê đi chứ đừng có uh, à, cầm vài trăm mà xin vào nhóm tiếng làm gì hết chỉ mất thời gian thêm thôi ok cho anh em <clears throat> đấy thêm một việc nữa là anh em chơi cùng trang với tiếng ấy khi mà anh em chơi cùng trang thì thì uh, à, tiếng có thể kiểm soát được các các cái mã kèo trên cái trang đó cũng như là tiếng sẽ nếu như mà cái mã kèo đó mà có sự thay đổi gì đấy uh, kèo hạ kèo lên hay là giữa trận đấu tiếng đã cho anh em xong mà giữa trận đấu hai cái đội đó thi đấu không có như cái ý ý muốn của tiến không có như cái những gì mà tiến phân tích thì lập tức là tiến sẽ nhắn tin lên trên nhóm cho anh em bán đi cái kèo đó liền đấy anh em chơi trên trang cái lợi thế là như vậy đó à, đây và thêm một việc mà tiến muốn chia sẻ anh em nè ví dụ như cái kèo hiện tại của trận đấu này ví dụ như cái kèo AC Milan đang chấp cái thằng Salernitana với kèo chấp là một trái gửi với mức cược ăn là một ăn 0.84 đây là mức chấp trên trang và mức cược ăn trên trang đúng cho anh em nếu mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò đầu cò nó vẫn đưa cho anh em cái mã kèo chấp AC Milan chấp Celeste Nita với mã là 1.5 luôn nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 1.70 ờ, thôi đấy nó sẽ cắn với anh em hết là 14 like đó như anh em đánh một củ là anh em chơi bên ngoài anh em mất hết 140k nếu anh em thắng rồi đấy chơi như vậy thì chơi làm gì đúng anh em thà chơi trên trang tiếng cho anh em các mã kèo cũng như là dằn tỷ số cũng như là chơi kèo thẻ kèo gốc rồi dằn lại cái mã kèo gung đấy chơi như vậy thì mới có lãi nha anh em ok cho anh em <coughs> ừ. và à, tiến chỉ muốn nói với anh em về à, về về những cái gì mà thật sự mà tiến uh, uh, chia sẻ để cho giúp cho anh em uh, cùng với tiến gỡ gạt cũng như là đồng hành với tiến ở chặng đường phía trước thôi đó nếu anh em tin tưởng thì cứ liên hệ cho tiến nếu đạt được hai yêu cầu đó thì tiến sợp tức đưa các anh em vào nhóm ok cho anh em à, giờ thì quay lại với cái trận đấu giữa cái thằng à, Milan với Salernitana thì trước khi mà bước vào cái trận đấu này à, phân tích cũng như nhận định về hai cái độ này ấy thì tiến sẽ cho anh em xem lại về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa đưa ra nha đây thì à, nhà cái đã đánh giá AC Milan với trước Celestina với mức chấp là 1.5 rồi 1.75 rồi hai hòa cùng với đó là 1.25 cả trận đấy ờ, và mã tài xỉu của trận đấu này là 3.25 này 2.5 ba hòa rồi 2.75 rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn đó rồi mã kèo hiệp 1 rồi tài xỉu hiệp 1 nữa rồi mã kèo tỷ số đó thì hiện tại thì Tiến nhận định phân tích cho anh em cái trận đấu này rất là sớm nên à, hiện tại chỉ có bấy nhiêu mã kèo thôi nhưng mà cũng rất là nhiều rồi đó nhưng mà trước giờ bóng lăn thì chắc chắn là sẽ còn có thêm mã kèo thẻ kèo gốc rồi kèo cả hai đội ghi bàn này còn rất rất là nhiều các mã kèo khác tầm ờ, hai ba tiếng trước cái trận đấu đó thì thì nhà cái nó sẽ đưa lên kèo trên trang cho anh em chơi đó hiện tại thì tiến nhận định cho anh em theo cái uh, uh, youtube ấy thì tiến phải nhận định trước cho anh em tầm uh, nửa ngày cho đến một ngày thì cái cơ thì cái cái video đó nó mới được đề xuất hiện em mới tìm ra được cái video đó để xem để tham khảo được đó cho nên à, vì nhận định sớm nên chưa có được nhiều mã kèo cho anh em tham khảo cũng như những cái thông tin nó chưa có được à, đầy đủ cho lắm đấy thì nói chung anh em nhớ một điều nữa là những cái à, mã kèo mà tiến đẩy lên trên YouTube thì những mã kèo đó chỉ là dừng ở cái mức là tham khảo thôi anh em nhớ nhá hợp ý trùng mã thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại còn những mã kèo chuẩn mã kèo mà ok hơn tỷ lệ ăn cao hơn thì tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm trước cái giờ bóng lăn tầm 30 30 phút đến một tiếng đấy ok thì ờ, với cái tỷ lệ kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa ra cái mã kèo ờ, cho anh em tham khảo thì anh em hãy cùng tiến đi qua về cái phân tích của cái cặp đấu này đây <coughs> trước tiên thì uh, nhìn vào cái đội hình ra sân tiến sẽ cho cho anh em xem cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này thì cả hai đội ở trận đấu này uh, đều ra sân dự kiến với cái đội hình là 3 4 2 1 hàng à, chủ nhà AC Milan thì ra sân à, với cái uh, tiền đạo cấm cao nhất là Origi đó còn bên phía của Salernitana tiền đạo cấm cao nhất của uh, đội bóng này là tiền đạo mang áo mang áo số uh, 99 Biatet đấy thì uh, cái cặp đấu này uh, uh, có một sự chênh lệch cũng uh, khá là cao nha anh em về đẳng cấp cũng như là con người của hai đội bóng này thì AC Milan hoàn toàn xếp trên cơ so với Salernitana đấy quả trận đấu này huấn luyện viên bioli của AC Milan sẽ có được cái sự phục vụ quay trở lại của Junior Messia đấy thì nói chung là ở trận đấu này AC Milan có hoàn toàn cái lực lượng là mạnh nhất và không thiếu vắng cầu thủ nào còn về đội khách uh, Salernitana huấn luyện viên uh, Paulo Sousa cũng uh, chỉ thiếu vắng mỗi William George Ecom thôi còn lại là không có sự vắng mặt đáng tiếng nào hết đấy còn nhìn về các bảng xếp hạng thì anh em có thể thấy Chủ nhà Simrang thì đang có 47 điểm sau 25 vòng đấu với 14 thắng, 5 hòa, 6 thất bại và có được 42 bàn thắng để hút lưới 32 bàn. À, so với đội khách à, à, Nitana thì có được 25 điểm sau 25 25 vòng đấu, 6 chiến thắng, 7 hòa và 12 thất bại. Đấy. Thì nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại anh em có thấy mỗi đội đều có những cái mục tiêu riêng của mình. AC Milan thì đang à, đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A và kém cái đội uh, kém cái đội à, top 2 tuy là đứng ở vị trí thứ năm nhưng à, kém đội top 2 là Inter Milan với 3 à, điểm cách biệt mà thôi đấy chỉ bằng một trận thắng thôi nhưng mà với cái vị trí phía sau bám đuổi phía sau là Atalanta cũng đang có tới 42 điểm đó nếu như mà mà Milan chơi không tốt với những trận đấu sắp tới thì hoàn toàn Atalanta có thể đẩy thằng Milan này xuống khỏi cái top 5 này đó nhưng mà nếu mà AC Milan có điểm trong trận đấu này và và thì chắc chắn là AC Milan nếu có được một điểm thì sẽ vươn lên cái vị trí thứ tư dành cái vị trí của ông Gomez hiện tại còn nếu như cái trường hợp mà Milan có được 3 điểm ở trận đấu này là sẽ vươn lên cái vị trí thứ hai hoặc thứ ba của cái giải Serie A này đấy tuy cái khoảng cách là 4 năm bạc nhưng cái số điểm nó chỉ chênh lệch nhau từ 1 đến 3 điểm thôi anh em chỉ bằng một trận thắng thôi còn về thằng Salernitana thì à, hiện tại Salernitana cũng à, ở vị trí uh, uh, khá là ổn khi mà bỏ xa cái nhóm cầm đèn đỏ gần nhất là Verona ở vị trí thứ 18 với 7 ờ, điểm cách biệt đấy với 7 điểm cách biệt thì nó cũng uh, uh, khá là ok nha anh em đó <clears throat> và cái phong độ tiến sẽ cho anh em xem về cái phong độ của hai cái thằng này đây anh em có thể thấy này thằng à, AC Milan sau khi mà trải qua cái chuỗi trận mà à, khá là tệ hại là khi thua liên tiếp 4 trận với tỷ số rất là đậm luôn như 0-3 trước uh, Inter này rồi trận thua 0-4 trước Lazio này rồi thua 5-2 trước cái thằng uh, đội bóng được xếp ở cửa dưới là Sassuolo tiếp theo lại thua Inter Milan ngay tại Serie với số 1 không đấy thì sau cái chuỗi trận này thì uh, hàng AC Milan đã có liên tiếp 4 cái trận thắng và không không để bị thủng lưới ở trận đấu nào hết trước uh, uh, Torino rồi uh, Tottenham rồi Monza ba trận thắng này đều có cùng tỷ số 1-0 tiếp theo đó thì Milan đã đã hạ gục được ờ, cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng là Atalanta với tỷ số 2-0 đó nhưng ở hai trận đấu gần đây thì ờ, Milan có vẻ như bị ờ, hụt hơi anh em và thi đấu không có được tốt cho lắm khi mà nhận liên tiếp một thất bại và một trận hòa đây trước tiên là một thất bại với tỷ số 2-1 trước cái thằng Fiorentina nghe ở ở Syria đấy còn trận đấu tiếp theo có trận hòa 0-0 trước Tottenham ở trận lượt đi C1 vừa rồi đấy à, và tiến thấy hơi tiếc cho cái thằng à, AC Milan ở cái trận đấu vừa rồi trước Tottenham là Tottenham đã phải chơi thiếu người ở uh, uh, nhớ không lầm ở phút uh, gần phút 80 của trận đấu đấy nhưng mà AC Milan vẫn không hạ gục được Tottenham và phải uh, uh, kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0 nhưng đây cũng có lẽ là một cái lợi thế cho Milan nha anh em vì cái trận tiếp theo thì Milan sẽ được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt về và tiếp đón Tottenham đấy còn về cái thằng uh, Salernitana thì đang có phong độ uh, khá là tệ ở 8 vòng đấu trước đó khi chỉ có được một chiến thắng trước Leicester thôi còn lại là uh, 6 thất bại cùng với một trận hòa trong có đông đó thì có những thất bại rất là đậm như là trận thua 28 trước Atalanta, Atalanta này đấy rồi trận thua 3-0 trước Juventus này rồi à, H702 trước Lazio này nhưng mà nhìn à, <laughs> nhìn vào cái hai trận đấu hiện tại gần nhất thì anh em có thể thấy là Salernitana đang làm rất là tốt khi mà có được cái trận thắng 3-0 trước thằng Monza ngay trên sân nhà và gần đây nhất thì à, Salernitana cũng có một cái trận hòa với tỷ số 0-0 trước ờ, Sampdoria ngay trên sân khách đấy thì với hai trận gần nhất với 4 điểm có được tại Serie A thì đã giúp cho Salernitana từ 21 điểm ở vị trí à, à thứ 17 vươn lên vị trí thứ 16 với 25 điểm đấy thì à, với 4 điểm có được này chắc chắn là một cái à, bàn đặt tinh thần cho thằng Salernitana này bước vào cái trận đối đầu với à, à, AC Milan dù biết là rất khó để có thể à, có được được điểm số trước à, AC Milan nhưng à, chắc chắn là tiến nghĩ cái trận đấu này sẽ có cách biệt à, à, từ 1 đến 2 bàn mà thôi chứ không có cách biệt quá lớn nha anh em nhưng mà tiến vẫn tin vào một chiến thắng dành cho cái thằng AC Milan đấy và anh em nhìn vào lịch sử đối đầu thì có thể thấy AC Milan hoàn toàn áp đảo trước Salernitana luôn nha anh em với 3 chiến thắng uh, và một trận hòa ở 4 trận đối đầu nhau gần nhất đấy thì riêng ở trận lượt đi mùa này thì thì Milan cũng đã thắng Salernitana với cái tỷ số là 2-1 trên uh, sân nhà của Salernitana thì ở trận cầu này uh, AC Milan đã chấp cái thằng uh, Salernitana với cái mã kèo là 1.25 nhưng uh, Milan chỉ thắng với tỷ số 21 thôi và thua nửa kèo ở trận đấu này đấy và cái cuộc đối đầu này thì anh em nhìn vào cái uh, mã kèo góc này chỉ có 8 góc thôi mức góc là về xỉu nha anh em đó và tuy là AC Milan kiểm soát bóng đến 56% và tạo ra rất là nhiều cơ hội với 10 pha gây nguy hiểm luôn nhưng uh, chỉ có thể mang được về được hai bàn thắng và kết thúc tỷ số với 2-1 ở cái trận lượt đi này đấy còn quay lại với cái trận lượt về thì uh, với cái mã kèo mà tiến vừa cho anh em xem đây thì nhà cái đang đánh giá thằng AC Milan này có chiến thắng cách biệt từ hai bàn trở lên là cao hơn ở cái trận mà lượt đi vừa rồi vì cái mã kèo chấp ở trận lượt đi thì tiến vừa cho anh em xem ấy là 1.25 nhưng chỉ ăn uh, với mức ăn là 1 ăn 0.82 ờ, còn hiện tại thì mã kèo uh, 1.25 của cái trận lượt về này thì uh, nhà cái chỉ đưa ra cái mức là 1 ăn 0.63 thôi đấy còn riêng về cái mã kèo này tiến sẽ không nói dài dòng nữa mà tiến chốt cho anh em luôn là cái mã kèo ờ, đây tiến sẽ chốt cho anh em một cái mã kèo duy nhất trong cái cuộc đối đầu này à, đó chính là cái mã kèo ờ, AC Milan chấp 1.25 cả chặn nhớ nha anh em mã kèo AC Milan chấp 1.25 cả chặn riêng cái mã kèo này anh em khoan không vào vội mà có thể đợi từ 10 đến 15 phút ở đầu hẹp diễn ra đó anh em chỉ cần đợi 10 phút thôi nếu mà 10 phút thì kèo chắc chắn sẽ tăng lên được là một ăn 0.8 còn anh em đợi đến 15 phút thì kèo sẽ tăng lên là một ăn 0.85 cũng có thể là 0.9 đấy anh em phan háo vào liền cái mã kèo này anh em cứ đợi bóng lăn tại vì anh em vào nhóm tiếng thì anh em đang cầm trang trên tay mà anh em đâu có lo gì mà phải vội sớm đâu có phải chơi bóng ngoài qua đầu qua cò đâu đúng không đó anh em cứ vào trang để sẵn rồi à, vào xem cái trận đấu này đợi bóng lăn 10 đến 15 phút khi mà kèo tăng lên ăn cao tí là anh em vào cái mã kèo 1.25 của AC Milan chấp cho tiếng đấy nếu mà anh em vào cái mã kèo này à, xui gũi đi đen đi mà cái thằng AC Milan này nó chỉ thắng được uh, với cách biệt một bàn thôi thì anh em cũng chỉ thua nửa mâm mà thôi đó ví dụ như anh em bỏ một củ anh em ăn được uh, uh, 0.9 ăn cho 0.8 ăn được 8 900 anh em nếu mà thua thì anh em chỉ thua có nửa tiền là 500 thôi đấy chơi banh bóng là phải như vậy mới có lãi nha anh em còn nếu mà anh em vào cái kèo một trái gửi này thì à, thì cái nguy cơ mà à, nếu mà như mà AC Milan chỉ thắng cách biệt một bàn thì anh em sẽ thua luôn nguyên cái kèo này đó một củ thua luôn một củ thì cái chơi cái theo cái cách đó nó sẽ không có an toàn cho lắm à, ờ, chốt lại là cái mã an toàn nhất là 1.25 AC Milan chấp cả chặn ok cho anh em cứ để bóng lăn 10 đến 15 phút kèo tăng lên rồi anh em vào nhé đấy ok thì à, với trận đấu này tiến chỉ chốt cho anh em riêng cái mặt kèo này thôi đó nhưng mà trước giờ bóng lăn nếu mà mã kèo có gì thay đổi cũng như là đội hình ga sân uh, ờ, có cái gì đó mà nó thay đổi uh, về cái uh, lực lượng của hai bên này cũng như về cái lối chơi tấn công hay phòng thủ của hai đội có gì biến đổi ấy, thì tiến sẽ sâu kỹ lại và đẩy lên nhóm cho anh em uh, sửa kèo lại liền ok nhé anh em đó và cái video này cũng dài rồi tiến cũng xin uh, kết thúc cái video này tại đây nha anh em anh em đừng có quên uh, là là ăn nút đăng ký theo dõi cái kênh tiến bóng đá cũng như là cái kênh uh, uh, tiếng số kèo này nha anh em đặc biệt là cái kênh tiếng số kèo này anh em hãy ủng hộ tiếng để mau lên một ca sub để cho tiếng có nhiều động lực thêm để làm những uh, cái video tiếp theo về phân tích cũng như ra kèo cho anh em tham khảo đấy còn riêng về cái kênh tiếng bóng đá anh em có thể bấm uh, vào cái kênh tiếng số kèo này và ấn lên tí bấm vào chữ kênh là sẽ thấy kênh tiếng bóng đá và cũng hãy ấn đăng ký theo dõi cái kênh tiếng bóng đá này cho tiếng luôn nha đấy còn cái cách thứ hai để tìm được cái kênh tiếng bóng đá mới lập này thì anh em thấy này kênh tiếng bóng đá cái tên uh, miền của nó là tiếng bóng đá 68 anh em chỉ cần gõ trên uh, tìm kiếm của YouTube ghi liên tiếp tiếng bóng đá 68 là sẽ ra cái kênh tiếng bóng đá này nha anh em đấy và tiếng quên dặn anh em một điều nữa là uh, những anh em mà vào nhóm mà chơi cùng tiếng ấy thì chắc chắn một điều là anh em phải có được một một cái số tài khoản ngân hàng là từ 18 tuổi trở lên không được dưới 18 tuổi nha anh em đó thì tiếng nói trước với các anh em vì uh, tiếng sẽ không uh, chỉ uh, chơi chỉ uh, cho kèo những anh em cũng như là vào nhóm đối với những anh em mà có từ 18 tuổi trở lên mà thôi đấy còn những mà chú từ 50 ờ, 50 mấy tuổi đến 60 tuổi đấy thì uh, nói thật với mấy chú chứ mấy chú mà nếu mà muốn đầu tư chung chơi với cháu thì uh, tất nhiên là các chú phải có một cái tài khoản ngân hàng để uh, uh, vào chơi chung với cháu để chơi trên trang thì ờ, phải có số tài khoản ngân hàng mới có thể chơi được đó nếu mà cái chú không không có đáp ứng được cái yêu cầu mà của cháu đưa ra thì tốt nhất là cái chú ờ, đừng có tìm tới cháu nữa để mất thời gian chứ không được gì hết đấy ok thì à, tiến cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha anh em cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo anh em đã đầu tư